đê á, là đắp lên năm sáu năm sẽ đắp một lần dạ đúng rồi nên bây giờ là nếu mà mình ờ, thứ nhất là trong đây cũng chỉ có ờ, bốn năm hộ mà mình mà chén xi măng vì cái đường dài quá thì kinh phí nó nặng quá phải chi mà ừ. mười mấy hai chục hộ á nhưng mà ừ. mình chỉ làm yeah. Dạ. đổ đan đổ nhưng đan. đổ đan thì chắc nó cũng chắc rồi tại chắc. cho hồi xưa giờ là đi đi đi như vậy không ừ. thì giờ ừ. mình có đan là mình mừng rồi hiện giờ chú về chú ờ, chú hỏi lại cái vụ kinh phí đan đó là bao nhiêu ừ. rồi có gì nói với hiền rồi cho con hay không thì có số điện thoại con á dạ yeah. à rồi ờ, cái đó là cái à, thứ nhất ha còn ừ. cái chắc ăn chắc cú mình làm hiện tại là vô điện à. vô điện kéo điện vô kéo điện vô với lại, mỗi cái à, cái à, cái cục điện đó thì mình ừ. gắn đèn đèn năng lượng mặt trời à. là là nguyên cái đường này giờ đi ra nữa là nó sẽ vừa có có đèn luôn và trong à. đây cũng có điện luôn mà dạ. đường thì mưa xuống mùa mưa nó sẽ không bị sình lầy mấy bé đi học cũng tiện ừ. à, chú thấy ừ. hợp lý không được cái đó là tốt quá rồi vậy <laughs> không thì ừ. con tính vậy đó thì giờ về bên địa phương mình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 hỗ trợ cái à, nguồn điện đường thì nó rất là khó đi luôn và trời thì đang chuyển mưa nha cô chú anh chị nên à, không có thể nào mà đi xe vô được sợ hồi là mưa xuống là sình không à đi à, <laughs> đi ra là thua luôn á chú điều ở đây thì có chú điều chú điều là bí thư của ấp bước đi chung để chú dẫn vô khảo sát bốn hộ trong đó là có được mấy bé vậy chú điều bé à 6 bé hả chú Liều dạ, 6 bé dạ để con gửi cái mic đây đi để nói chuyện dạ. dạ. ồ sáu bé vậy là bé bao, bao nhiêu tuổi hết thì chú đều. à, tuổi nhỏ nhỏ thôi. có à. có đứa hai lẻ đây, anh, anh, quay luôn cho đi hồi đi ngược hồi nữa lỡ mày té luôn à có đứa bé khoảng đứa lớn bé lớn thì nó nay hai lẻ lẻ sáu còn à, lại là nhỏ nhỏ không dạ nhỏ nhỏ luôn hả chú đang đi học ừ nè à, cô chú anh chị nhìn thấy đường không <laughs> đó. này đâu phải là cái đường đâu là cái à, này là cái đê của đê. người ta của người ta à, chủ họ cái bờ kinh họ, họ, họ mở họ mở ra để đi ha chú cái này giống cái... như là cái ruộng phải không cái ruộng của người ta là nói liền cái rồi xong rồi người ta tự đắp đất lên cái, hả chú cái bờ kinh kinh à, đây dép đào kinh đào lấy nước á dạ rồi này mới dép nữa đắp thảy lên à, nếu vậy thì mình đâu có thể là làm đường hay là lót đan gì được hả chú để cho mấy bé nếu mà đạp xe đạp ra đi học đồ á tiện á được được thì ờ, trước thì ờ, con cũng có đổ đá dạ ừ, đổ trước thì chỉ đổ, ờ, đổ đá thì vét kinh này lắp thảy lên luôn <laughs> à tức tức nhiên lúc tức tức là lúc trước là nó có cái đường này là nó có đổ đá rồi ừ. sau đó vét cái kinh à vét ừ. kinh bên này hả chú rồi ừ. vét lên Đây, bởi vậy giờ thành sình vậy đó hả ừ, à, ừ. ừ. đây thì có thể ờ, lót đan nhỏ nhỏ khoảng 6 7 tấc vậy đó. Dạ. Mượn cho nó đi được. À, chạy xe đạp ra cũng được luôn phải không chú? Ừ, xe đạp à. rồi đi được. Hoặc là một thước cũng được. À. Rồi cái, cái ờ, đó à, ờ, sau đó nữa nếu mà trường hợp sau này mà mà có vét kinh nữa thì năm bảy năm sau nó mới vét nữa chứ không à. phải lại vét thường một Lúc đó mình cắt ra. À. Cắt ra mình giờ tức là cái này cái đường này giờ là chỉ có là đổ để để mấy miếng đan thôi chú à. chứ hai bên đây cái kinh là đất cũng của người ta đâu có thể chén được phải không cũng được cái này cũng đất trên đất, đất bờ kinh thì thuộc nhà, nhà nước, nước hả? nhà nước rồi nó quản à. lý rồi nhà nước quản lý rồi phải không à. Rồi từ cái đoạn mà. đường từ ngoài mà vô tới trong này luôn là bữa hổm là như là theo khảo sát nói là 11 cây hay 12 cây cục điện gì hả chú để kéo điện vô đây á nó giờ này đoạn ờ, từ đẳng qua ra đây vô chắc cũng khoảng cỡ năm năm trăm sáu trăm mét đó. dữ vậy đó hả ừ. cũng khoảng khoảng đó chắc cỡ 500 thì uh, như bữa hổm uh, có nói đó bên uh, bên hiền đó à. bên hiền uh, bên hội chữ thập đỏ đó có nói con là khoảng 11 cây cục điện và mình đi dây điện mới luôn à. và nếu mà mình đi cái, cái mấy cây cục điện đó đó chú điều thì con sẵn con uh, con tính là gắn mình gắn bóng đèn năng lượng mặt trời lên luôn á cho nó sáng cái đoạn đường á à, được cái đó rồi xong rồi đó. lót cái mấy miếng đan đi dọc đường vậy luôn nè à. cái đó thì chắc ở dưới này mình cũng có thầy thợ đầy đủ không chú chỉ có cần nguồn kinh phí có là làm nó được Đúng, không phải không thì nguồn ấy thì dân động năng lực địa phương nên à. hỗ trợ tiếp à. Ừ. tháng mưa dạ. chắc là mấy đứa nó học đi học là khó lắm dạ là, là đi vô trong nữa hay là còn ở ngoài vô chứ? nhà cái nhà cuối cái nhà trong nữa à còn vô trong nữa hả ừ, ừ. ô ừ. chị đó đó đó, đó ở ờ, nhà đó, đó <laughs> là mấy mấy mấy hộ nào ở, là là kéo là kéo điện vô hộ nào chú hộ này hộ này ừ. với hộ nào nữa chú hộ đó còn ờ, nếu ấy thì ngoài này nó cũng còn hai hộ cũng à. Ờ, ké xài đuôi nó câu đuôi à vậy đó còn, còn hộ này thì à, không có luôn không có câu đuôi được dạ ừ. Ồ, đoạn đường nãy giờ vô nếu mà đi từ ờ, đi bộ là 5 phút ừ. tính ra là nhiêu, mét ta <laughs> không biết nhiêu mét nữa <laughs> đây mình đoán khoảng khoảng vậy thôi không khoảng khoảng thôi Ồ có bò nữa cả có nuôi bò nữa hả chú? Có, đó là ờ, bên dự án cho mượn con bò nuôi á, gây giống thấy giờ. À. Ừ. Bên à đúng rồi, tức là mỗi hộ nghèo là địa phương sẽ hỗ trợ cho cho mượn, à, cho mượn, cho ừ. vay ừ. mượn một ờ, con để ờ, bò giống ừ. giống giống bò để nuôi. Sau đó thì để, để làm cái cần câu đúng không chú Điều? Đúng. đúng. <laughs> Rồi khi mà nó đẻ ra nó bò đẻ cái ra. lớn lên nó bắt đầu trả lại. À. Trả bò cái lại. Bò cái con nghe chứ không phải bò mẹ cho mượn luôn mượn bò trả bò hả à, mượn bò trả bò <laughs> à đây là chưa có điện luôn ừ. có ai ở nhà không ta chị ơi hậu ơi đâu hết rồi ủa à. có ờ, vợ mó lỗ nhau đi lộ đi lộ hả ừ mấy đứa nhỏ rồi vẫn đi hết hả à? mấy bé trong đây là còn đi học hết không hả chú điều có có đi học nó nhà ừ, này vậy nó là đi bộ mà. ha đi học ừ, đi bộ đi đường này trời đi học đi bộ mà đi đoạn đường này ra tới nhà ờ, này nó có là chùa ờ, ba bé ba đứa à. phải không con mo ba đứa phải không ừ. là con anh này hả không này là, là chú chú hả à Đúng ờ. tức là cũng ở trong nhà thôi chú ở nhà ngoài kia nhưng mà vô đây tiếp uh, mấy bò đâu nè dạ. cỏ đâu đó cái cắt cỏ đâu đó còn mấy bé giờ bữa, bữa nay nghỉ học à, ăn tết ờ, dân chắc tộc mà tết không có chắc đi ra không ngoài có nhà hả chắc, chắc đi ra ngoài đi ở chơi hả ông ngoại quá ông nội hả trời nội ừ, nội ngoại thì ở ngoài lộ tiếc ha không gặp nhưng mà không sao ừ. con còn uh, vô mà nếu mà làm xong là còn uh, quay trở lại uh, ừ. để uh, gì nè giống như bàn giao nữa mà bàn giao, bàn giao giờ con mới hiểu luôn á chú điều dạ. là bò mà địa phương cho mượn xong rồi nữa đẻ ra trả lại bò cái là... Dạ, à, dạ. bò trả bò chứ không phải trả tiền hả bò trả bò đẻ ra bò cái thì trả giống lại cho địa phương rồi địa phương bắt đầu cho bên cho người ờ, khác, khác cho hộ à. khác lại ừ. chứ tiền thì bị biết tới chừng nào mới trả cho đủ <laughs> vậy cũng có lý ha thấy ừ. vậy vậy tính ra địa phương vậy hỗ trợ vậy quá tuyệt vời rồi tạo ờ, cho cái ờ, cái cần câu để mưu sinh luôn yeah. Dạ. bên nhà đó là ba bé ba bé tổng cộng dạ. có 6 luôn chứ không phải là 4 nữa nha nhà dạ, ngoài này còn không à, hiện nói 4 mà nhà cuối cùng vô thì là 6 luôn nhà ngoài này ngoài này có nhà cũng có hai bé nữa nhà ngoài này nữa ừ. đê á, là đắp lên năm sáu năm sẽ đắp một lần dạ đúng rồi nên bây giờ là nếu mà mình ờ, thứ nhất là trong đây cũng chỉ có ờ, bốn năm hộ mà mình mà chán xi măng vì cái đường dài quá thì kinh phí nó nặng quá phải chi mà mười mấy hai chục hộ á à. thì thật sự là như vậy thì con cũng gán về ờ, như là xin rồi cô chú đồ hỗ trợ nhưng mà ừ. mình chỉ làm tạm thời thôi yeah. Dạ. đổ đan đổ nhưng đan. đổ đan thì chắc nó cũng chắc rồi tại chắc. cho hồi xưa giờ là đi đi đi, đi như vậy không ừ. thì giờ ừ. mình có ừ. đan là mình mừng rồi hiện giờ chú về chú chú hỏi lại cái vụ kinh phí đan đó là bao nhiêu Ừ. rồi có gì nói với hiền rồi cho con hay không thì có số điện thoại con á dạ rồi, dạ. À, rồi cái đó là cái à, thứ nhất ha còn ừ. cái chắc ăn chắc cú mình làm hiện tại là vô điện à. vô điện kéo điện, điện dạ. vô kéo điện, điện vô với lại mỗi cái à, cái à, cái cục điện đó thì mình ừ. gắn điện đèn năng lượng mặt trời à. thì để mình coi coi à, tính trước là khoảng là bao nhiêu cây cục điện chẳng hạn như hai chục cây thì khoảng cách mỗi cây là bao nhiêu mét như là mỗi ừ. cây 20 à, mét thì giờ mình nếu mà một cây một à, cái à, đèn năng lượng mặt trời thì nó như nó khích quá hay là hai cây hai cây mình xen kẽ vậy đó à. cho nó kéo, thứ nhất là cho nó nhẹ kinh phí đó mình có thể dùng cái phần kinh phí đó mình làm luôn cái đường ừ. là là nguyên đường này giờ đi ra nữa là nó sẽ vừa có có đèn luôn và trong dạ. đây cũng có điện luôn mà dạ. đường thì mưa xuống mùa mưa nó sẽ không bị sình lầy mấy bé đi học cũng tiện à, chú thấy hợp lý không không được cái đó là tốt quá rồi con <laughs> <laughs> không thì con tính vậy đó hiện giờ ừ. về bên địa phương mình ờ, cứ coi tính ờ, kinh phí lại à, rồi xong rồi thì cho con hay thì con thì ở xa rồi tất nhiên là sẽ không có thể nào mà trực tiếp coi ở đây thì bởi yeah. con dạ. mới nhờ chú hay là hiền đó à, đứng ra thì mình coi xong đây rồi con sẽ xuống con khảo sát trong lúc làm đó rồi coi con đi coi coi mình làm sao sao sao sao rồi nào xong rồi xuống bàn giao là xong tiền yeah. Dạ. thì con sẽ chuyển cho hiền rồi hiền sẽ uh, chia ra gì đó để thợ thầy hay là nhân công gì đó dạ. mua vật tư gì đó ừ. rồi cái đó thì có thể để nữa tôi làm cái chiếc tính cái hợp với nghiện làm cái chiếc tính chiếc tính rồi tôi gửi ra cho, cho chú dạ ừ. Ờ, nó làm sao sao cái gì nếu, gì, nếu mình vận động được nhân công đó. nó rẻ thì nó đỡ ừ. được nhân công thì có thể ờ, vận động anh em trong này ờ, nhân công nó làm được thanh, niên ừ, gì đó bên cờ đỏ đó ừ. đó đó nguyên tiếng đường tiếng lộ ở ngoài kinh hậu ngoài kia dạ rồi nó cũng cũng, cũng thấy có mấy chục người á bu lại làm đúng không cũng chưa lúc mà nó cũng chưa giác kinh này nè dạ thì cũng uh, công ờ, vận động làm không dạ ừ. rồi vừa làm vừa xong đâu vài tháng gì tới giác kinh rồi phải cắt ra khúc khúc à. khúc khúc dạ, dạ. Ừ. vậy thì ha mình quyết định mình đổ đan đi ha đan thì đổ đan, uh, đổ đan thước thôi theo chú đổ đan thước là được phải không bị ngang bề ngang nếu mà vậy là đổ miếng bề bề ngang à, nó một thước cái à, bị dạng này một thước bề ngang 5 tấc à, cái nên dạ. mình lót bề ngang nó lại là một thước ờ. à. rồi nếu mà sau này mà khi mà có, vét kinh với gì đó cái đâu mình lấy gỡ ra lên gỡ lên rồi nó vét lên xong mình để lên lại ừ, ờ để lại tiện đúng không à, đâu đúng dài đều hiểu chứ để nếu mình chán xi măng luôn là bỏ luôn nữa rồi à, tại vì kinh thì thường năm sáu năm sẽ vét một lần rồi, đúng rồi, à. rồi ok thôi vậy uh, à, bắt đầu sẽ triển khai làm luôn nhé rồi mình sẽ tiến hành luôn rồi ờ, về thì ờ, chú có gì tính rồi lại xong rồi con chuyển tiền cho hiền rồi bắt đầu mình làm ừ. riêng cái phần kia làm trước nha còn cái phần đường này á thì là tại nó phát sinh thêm Được. Dạ, bởi vậy thì có gì báo con cái phần đường này là bao nhiêu để cho Trời dạ, nó dạ. tiện ha chú ừ, dạ. tôi làm chiếc tính cái phần đường à. luôn để báo cho à, chú nắm luôn cháu coi kỹ là khoảng nãy mình đo coi bao nhiêu dài khoảng bao nhiêu cho nó chính xác lại rồi, dạ. bao nhiêu miếng đan rồi gì đó dạ, rồi. rồi vậy ha Được, cũng thả từ ờ, từ ra đi hả để mưa dạ dạ giờ mình loại từ từ ra nha cô chú anh chị <laughs> ừ. đang chuyển mưa rồi mưa luôn rồi chứ mưa. không phải chuyển nữa ừ. trời ơi rồi để chừng nữa chừng nào xong đi ha rồi con sẽ nhờ bên ờ, địa phương mình uh, uh, gì nè yeah. Dạ. à, gửi đôi lời chia sẻ cảm ơn sao yeah. Dạ. <laughs> rồi phước chào cô chú anh Thôi chị thì, uh, dạ. trước trước hết thôi giờ trước mắt thì cũng ờ, cũng đại diện với địa phương của ấp chợ cánh hai cũng cảm ơn ờ, Còn các anh chị ờ, dạ. mạnh thường quân xuống đây cũng có cái tấm lòng để hỗ trợ cho bà con ở khu vực chỗ này, khó khăn đỡ mưa luôn ừ. <laughs> ừ. đó dạ. sẵn được mưa còn đi ra ngoài nữa rồi nha vậy phước hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau nha bắt đầu mình triển khai làm nha à, chi phí ừ. và kinh phí thì Phước sẽ cập nhật sau ừ. à, và danh sách à, mạnh thường quân hỗ trợ nữa sẽ dễ